À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV thì à, à, clip trước mình hướng dẫn các bạn về cái dàn rau 1.500 lỗ của bố mình thì cái à, thì thì cái dàn rau như thế này á thì làm nó khá là tốn công nhé các bạn tức là các bạn phải khoan lỗ khoan tới 1.500 lỗ lần đó à, khá là mệt thì nếu các bạn mà không muốn bỏ sức ra làm một cái dàn rau như thế này á thì các bạn có thể sử dụng ừ, thực hiện thử cái cách này của bố mình tôi bố mình nghiên cứu một cái loại thủy canh khác là thủy canh tính đây thì ờ, trồng nó cũng khá là tốt nha bạn đây. thử trồng thí điểm là trồng rau về nhật thôi ở này có lai like thêm một chút thằng à, rau cải đó thì đây ba gian của mình đó mà cái này để trong lan can này ừ. đó thì các bạn để cái này trong lan can là ba dàn này giống như ờ, các bạn sẽ có bao nhiêu mét vuông trồng đó cái, à, cái, cái này chiều là 40 à 40 à, chiều này mét hai à một mét hai với 40 đó thì các bạn sẽ có 3 tầng rau để để các bạn trồng và sẽ trồng với mật độ khá là dày nha các bạn đó. thì à, cái dàn này á, bố mình làm á, là à, có 3 tầng và mỗi tầng cách nhau là 60 mình thấy khúc này từ đây là 60 nè đó rồi này kia 60 ừ. rồi cái thùng này á, thì nó có hơi đặc biệt một xíu thùng này là nó được uh, đại học bách khoa nó sáng chế để trồng rau nó có thì, hai đáy à, nó có một hai cái đáy. vỉ nhựa trong này à bên trong này có cái vỉ nhựa nữa à, thì các bạn à. này ờ, cái này mua trên mạng bao nhiêu tiền một cái này đúng không? Cái ờ, này 800 ờ, thì của nó là 8 cái cái cái hộp như này. 800 à. mỗi hộp là 100 này. Tức là cái cái hộp 8 cái hộp nhựa này là 800 000 À đây có 6 thôi. Em đây mới là 6 thôi, nếu các bạn à, làm cái dàn cao 600. lên một tầng nữa à, thì, thì, mới hết 800 000 cái cái cái hộp nhựa này. À, này là mua ở Đại bất Khoa. Rồi bố mình cải tiến là bố mình khoan thêm uh, mua cái dịch vụ của à, bách khoa á. à, dịch vụ bách khoa à, đấy thì à, cái cái cái cái này á là mình phải cải tiến mình khoan hai cái lỗ đút một cái ống dẻo nhá à. À, để khi mình đổ nước vào đây này ừ. một bên ấy thì nó chảy ra cả hai bên à mỗi bên chảy ra hai bên à, à rồi nghe chưa à. à như vậy là mình sẽ đỡ tốn công phải đổ hai à, bên đúng không mình đó. chỉ cần mình chỉ cần nhấc cái ờ. bạn thấy nè bạn chỉ cần nhấc cái cây rau lên và thấy rễ nó này đó đó bạn chỉ cần nhấc cái rau lên rồi giới thiệu đó từ trên xuống dưới luôn ừ. đó thì à, bạn nhấc cái rau lên mặt đổ nước à, dinh dưỡng vô thì nó sẽ chảy đều chúc uh, hướng dẫn ờ, cái cái cho dinh dưỡng à, nó sẽ chảy đều qua hai cái hộp này đó và các bạn là có thể thu hoạch thì bao lâu thì phải châm dinh dưỡng một lần nữa cứ một tuần bạn đổ dinh dưỡng một lần ừ thì à, thấy cái, cái miếng xốp này nha miếng xốp này rất là rẻ bạn mua ở mấy cái tiệm vật liệu xây dựng á đây à, mình làm ừ. làm 6 à, cái thùng này hết có 8 à, tám nghìn tiền cái xốp này à, cái xốp này, chút con. xốp này nó nó nó rất là yếu à. nhưng mà cái này vì cái ni này nó đứng ở trên cái cái cái vỉ ừ. nhựa rồi à. không? À, cho nên ừ. cái xốp này chẳng qua để cho nó kín nó khỏi uh, mũi khỏi vào thôi ừ, rồi, thuốc này có tác dụng vậy ta? à nó chỉ tác dụng là chống muối chống đồ thôi các bạn rồi à, giảm cái sự bay hơi của nước thôi thì một à. tuần các bạn châm dinh dưỡng một lần là nó nó sẽ ok như thế này à. thì các bạn thấy là cái bí quyết cho cái dàn rau của bố mình đó là cả cái dàn à, 1.500 lỗ này và cái dàn à, dàn tính như thế này các bạn mình giới thiệu các bạn đó, thì cái cái vấn đề quan trọng nhất để nó thành công được đó là dinh dưỡng của nó đây. thì đây là dinh dưỡng đây của bố mình. Đây dinh dưỡng này. Cái dinh dưỡng này mình làm ở thế hệ mới rồi. Tức ừ. là cải tiến không biết bao nhiêu lần rồi thì đến bây giờ là khử mùi tuyệt đối này. Ừ. Và cái thứ hai nữa là cái hàm lượng hữu cơ hòa tan mình cho đây rất đầy đủ. À, coi như chỉ ờ, bạn đổ vào cái người không biết trồng rau đổ vào trồng cũng cũng cũng rau cũng tốt thôi. Chứ ừ. chứ chứ chứ không phải như A B là đo đếm thứ à. À, cứ cho vào là bạn trồng là đảm bảo rất là tốt cái dinh dưỡng này ấy, ừ. nó nó hoàn toàn hữu cơ ừ. không có độc tố gì hết ừ. bởi vì cái dinh dưỡng này ấy, để trở thành dinh dưỡng này là mình ủ men tới 4 giai đoạn cơ Ừ. chứ chứ không bạn thấy là nó nó rất đậm đặc nhá đen một, thui à một, một, giai đoạn thế thì một cái bịch như thế này thì pha được ừ, bao nhiêu một đó? cái bịch này là trọng lượng 250 gram ừ. cái bịch này pha ra 10 lít nước à, à, thì được 10 lít dung dịch nhá thì một lít dung dịch đó bạn pha 10 lít nữa có nghĩa là cái gói này bạn pha được 100 lít để trồng rau à đó thì các bạn à. pha ra thành ờ, nước á, là sẽ pha được 100 lít à, mà cái gói trên cái này, này là là 25 000 à. một một gói ừ. một gói dinh dưỡng bạn pha được 200 à, à, được, được 100, 100 lít, lít ờ, ừ. trồng rau mà 25 000 Bây giờ con hỏi thử là cái đối với cái hệ thống này đi ừ. thì ờ, một lần pha là cần bao nhiêu lít nước thì tức là một một lần á, lần đầu tiên á, là bạn đổ đây là cứ một cái này là 10 15 lít này Ờ, ờ, thì, một hộp này 15 à, à 15 lượng hả đấy 15 nhân 6 hết một gói này à, tức là lần đầu tiên là sẽ hết một gói này à, còn ừ. lần sau đó bạn tiếp mỗi một ấy là 10 lít à. Thì cái này là 60 lít thì một khoảng nửa nửa gói này à. tức là một tuần hết thêm nửa gói này nữa ừ. Ừ. Vậy đó. thì thì bao bao giờ thu hoạch được thì cứ trồng một như như cái rau này thì mình cứ cắt thường xuyên là nó lên thôi ừ. cái lần đầu trồng á, thì khoảng 25 ngày à, thì bạn là... có hái nhưng mà đây bạn cứ hái ờ, cứ hái kiểu này nha yeah. ừ. à, thì nó lại lên thì à. bạn cứ hái hoài À, rồi, ờ, okay. à, nhưng mà bạn hái được có khoảng độ 3 tháng ấy, thì bạn trồng lại bởi vì 3 tháng thì cái rễ ở trong nó bị cỗi ừ. à, thì cái khả năng hút dinh dưỡng của của nó kém thì nó nó vẫn sống nhưng mà nó không được tốt à, ờ, rồi, rồi. thử ra coi như bạn ờ, lên ấy, là bạn hái 3 tháng sau bạn lấy cũng lấy cái ngọn này <laughs> bạn cắm vào kia à. cái giá thể thì làm bằng gì ta à, cái giá thể nhất nhất cái ờ, một uh, uh, một uh, một mặt dừa với lại uh, một một phẩy năm đến hai lần trấu à cứ, Tức cứ... là một một chén mặt dừa à đây đây đây, đây, đây là cái dung dịch đúng không dạ, à. đây à, giá thể này bạn à. đó thì cứ chấu với mặt gồm, dừa các bạn có mặt này. dừa với trấu nhá ừ. à, thì à, cứ một mặt dừa hai trấu à rồi ok à, đó là bạn bạn đổ trấu ừ. Đấy, vậy cũng khá là đơn giản à, khá đơn giản ừ. thế giờ pha thử coi coi đây còn pha thì chỗ này ví dụ trong này nó có 10 lít nước nhá đây ừ. đây cái cái cái gói này cái đủ 10 lít hả? À? 10 lít nước. 10 lít nước này vì một gói ừ. này tôi pha được 100 cho nên 10 lít nó là coi như 1 phần 10. Ờ. mà là 250 g thì tôi đong 25 g tôi đổ ra à, ờ, đong 25 là, à, là, là, là, là, là, là xong thôi ừ. đây. đây tôi đã đóng là như thế này để cho các bạn vô cùng tiện lợi rồi tôi ra sức ra để, để ông ông nội ờ, pha thử nè đấy con con con xích ra con xích ra để để ông ông nội làm nè con nội pha đây Ờ, bạn ờ, cái nắp này nắp của cái AB đúng không? Ờ cái này nắp của AB đó. nên nên nè nè Ừ. Tại vì ờ, nắp AB nó nó có cái có cái ngấn để mình đông á. À. Tức là chỉ cần 25 ml hả? Đây bạn đông đây nó có mức là 25 ml xong rồi 50 75 à. ml. Đây nó có ba đây, 75 trên này, 50 và cái mức này là 25. À 25. Thì rồi. bạn đong 25 bạn đổ đây. Rồi, ok. À, rồi đảo đều lên là được à, khuấy, khuấy, khuấy, khuấy đều ra đó, à, bạn nhìn thì bạn thấy ờ, cái dung dịch có màu vàng này ừ. yeah. không có mùi nhá à, không mùi gì hết ừ. đây khử mùi tuyệt đối tôi xỏ tay vào không có phải ừ. vô cơ à rồi rồi bây giờ đem châm bên đây rồi hả À, đấy, châm để, để... số tôi ra bỏ tay ra con chỉ, nghịch đấy chỉ, chỉ con con uh, con kêu mẹ đi rửa tay đi ừ. rồi đó, chỉ chỉ cắt cho châm tôi ra đó này để xem bố mình châm vô nha nếu các bạn mà không có thời gian và không có diện tích ví dụ như không có đủ 10 mét vuông để làm cái này như mình à, với lại cái này là mình làm trong nhà nha các bạn nhà kính nè à, chứ không phải là ở ngoài ánh sáng đâu ừ. đây đây đây đây đây, đây. đó bạn cần bỏ một gốc rau ra thôi rồi xong bắt đầu chơi vào đây ừ. đó thì một tuần các bạn tiếp một lần là được Vậy, một tuần bạn cứ cho vào đây một lần thôi là cái cây này cứ thế mà tốt thôi tự động kiểu Việt Nam mà không phải tốn tiền à. <laughs> điện thì cách cách này sẽ không tốn tiền điện nhé bạn chỉ cần tốn à. sức một tuần chăn thủ pha một lần chủ nhật bạn làm ờ, để kiểu như thể dục thôi Ủa vậy là một cái thùng này tiếp cho ba giá này luôn hả ba giá luôn hả thùng này nè Ờ, thì ờ, không cái cái này là tôi pha nồng độ chứ các bạn à là, là ví dụ luôn một lần sau một tuần bạn tiếp vào đây 10 lít ha, mỗi cái này 5 lít à à mỗi bên 5 lít hả à, vậy là 30 vâng. lít đúng không thì cứ cứ đổ 10 lít vào đây rồi chảy sang đây nữa là... à rồi ok ok vậy là mỗi bên tiếp thêm 5 lít nhé các bạn à, đó. nhưng mà do bố mình làm thông nên là <laughs> à, đổ một bên thì à, 10, lít. vào đây thì ừ. bên đây 5 lít đây 5 lít à rồi à. ok thế còn ở dưới này bạn thế cứ bỏ một cái ống rau ra ừ. à, là bạn đổ phân xong à rồi ok à. vậy thì ờ, rõ ràng rồi vậy uh, thôi cảm ơn bố nhé ừ. Rồi, ờ, clip đến đây thôi nhé bạn các bạn nếu thích video của mình thì nhớ like subscribe kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều à, đây, đây có cái điện thoại này à. các bạn nhớ phải liên hệ cái điện thoại này này ừ. là, là là nó chuyên cung ứng cái cái đấy đó đây điện thoại này là điện thoại các bạn muốn mua bạn liên hệ tới số điện thoại này nhé rồi cảm ơn các bạn rất nhiều à, chứ, không ừ. nhiều bạn cứ gửi đến chỗ tư vấn này nắm